Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và bạn tiếp tục theo dõi các video của của kênh địa lý và khoa học xã hội. Và tôi là Phạm Khắc Thức chủ biên tập của kênh video này. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về video thứ 40 thứ 49 vùng Bắc Trung Bộ. Ở đây chúng ta đang nhìn thấy vùng tự nhiên là khu vực Bắc Trung Bộ gồm có tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phía Bắc thì giáp với đồng bằng sông Hồng và Trung Du miền núi Bắc Bộ phía Nam thì giáp khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Đông giáp Biển Đông phía Tây thì giáp với 6 tỉnh của Lào và đây là cảnh tổng thể mà chúng ta đang nhìn thấy tự nhiên và ở đây là gồm có dãy núi Trường Sơn nó nằm ở trong khu vực này là nơi biên giới giữa Việt Nam và Lào ở đây là nơi hẹp nhất tỉnh lớn nhất của Việt Nam mình là Nghệ An thì nơi hẹp nhất ở Quảng Bình nó chỉ khoảng 50 km thôi nó ở ngay tại cái khu vực này này đấy ở ngay tại khu vực mà tôi đang chỉ đây chúng ta không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo thì phần tự nhiên là chúng ta có nhiều ở đây là chúng ta còn có nhiều dãy núi như là núi Phu Hoạt ở Nghệ An Phu Lai Lang Nghệ An núi Rào Cỏ đèo Mụ Dạ ở đây là gồm có đường sắt đường quốc lộ 1A đường Hồ Chí Minh nối với hai miền Nam Bắc và đây chúng ta sẽ đi vào phần kinh tế luôn trên một cái bản đồ tỷ lệ 1 trên 3 triệu này và chúng ta sẽ cùng tìm đến thành phần kinh tế thứ nhất là bò chăn nuôi bò chủ yếu là Thanh Hóa nhiều nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Còn chăn nuôi lợn thì Thanh Hóa và Nghệ An ở đây gồm có các cây công nghiệp chính là cây cà phê cây ờ, hủ tiêu lúa và trồng lúa ở đây là trồng lúa ở khu vực đồng bằng ven biển đấy nhưng mà đây không đất thì không tốt lắm ở đây không chỉ có chăn nuôi bò lợn mà chăn và trâu thì chủ yếu ở khu miền núi này thôi thanh hóa nghệ an đấy trâu thì có trâu nhiều hơn nữa là ở đây là có một số ngành công nghiệp ở đây cũng khá là nhỏ công nghiệp cơ khí công nghiệp xây dựng công nghiệp chế biến thực phẩm dầu khí đấy chế xây dựng thì cơ khí thì ờ, chỉ có ba tỉnh thôi gồm có Thanh Hóa, Nghệ An và Huế Thanh Hóa thì nổi tiếng với khu vực ở thành phố Thanh Hóa là cơ khí với cả xây dựng này ở khu vực Bỉm Sơn ngoài ra ở khu vực thành phố Thanh Hóa này còn có một số ngành công nghiệp khác ngoài cơ khí và xây dựng ra còn chế biến thực phẩm cây trồng nữa ở Vinh cũng vậy và ở Quảng Trị ở Thừa Thiên Huế cũng có đó ở đây thì gồm có 6 cửa khẩu gồm có cửa khẩu Nam Mèo và ờ, trên quốc lộ 217 ở tỉnh Thanh Hóa, cửa khẩu Nậm Cắn ở trên quốc lộ 7 tỉnh Nghệ An, cửa khẩu Cầu Treo Cầu Treo Hà Tĩnh ấy thì nằm trên quốc lộ 8 của Hà Tĩnh. Cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình thì nó nằm trên quốc lộ 15. Cửa khẩu ở quốc lộ 9 gồm nằm ở ngay khu vực cửa cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Còn cửa khẩu A Đớt, quốc lộ 14 thì nằm ở khu vực Thừa Thiên Huế. Đó. Ở đây không chỉ trên bộ và trên đất và trên biển thì cũng có rất nhiều bãi cá lớn chủ yếu giải rác ở ven biển từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Và cách đây vài năm thì chúng ta nhớ đến cái vụ cá chết hàng loạt ở ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đấy đấy ở ngay nó thủ phạm chính là ngay tại cửa biển Vũng Áng này này đó chúng ta biết điều đó bây giờ chúng ta sẽ cùng đi so sánh GDP của vùng so với cả nước năm 2007 như sau GDP cả nước là 1 triệu 143.715 tỷ đồng theo giá thực tế tính theo đơn vị phần trăm thì ở đây gồm vùng Bắc Trung Bộ là chỉ khoảng 6,8% thôi còn cái vùng khác là 3 93,2% cơ cấu phân theo GDP khu vực kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ năm 2007 tính theo đơn vị phần trăm gồm có nông lâm thủy sản 27,6%, công nghiệp xây dựng và khoảng 36,4%, dịch vụ là 36%.